น้องบ้านควงดูหลานเฮ้ยเอากันไปใส่เลยนะเอากันมาเนอะเออเมื่อหรอเออมาเนอะมาเนอะเออเออไม้ไม้เออพี่น้องngười ý hao ơi mái ở cánh mất xe nè ừ mái mái mái đó ừ mái mái mái mái bom cánh xe mắn muôn xuống ơi phục của người đồng bào Thái rất là sặc sỡ đẹp luôn nha mọi người nhé Ở phía bên này thì uh, bộ trang phục của người đồng bào dân tộc Mường và dọc xuống đằng dưới này thì uh, rất là nhiều uh, các dân tộc Khơ Mú, người đồng bào Mông, Giao, Tày, Thái Hiện tại thì uh, mọi người đang chuẩn bị diễu hành khu vực phía dưới này thì là của người đồng bào dân tộc Khơ Mông những cái trang bộ trang phục này mọi người có để ý đây những cái kèn ờ, mọi người đang cầm và trên tay thì các cô gái Mông đang cầm những chiếc ô chào em nhá gái ờ, đồng bào dân Mông rất là xinh gái Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV Hiện tại thì Giang đang có mặt tại khu vực thị xã Mường Lò, Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Yên Bái à, Trước mặt mọi người có để ý những cái à, bộ trang phục của người đồng bào Thái Cũng như người đồng bào Hơ Mông, đồng bào Giao và đồng bào à, Khơ Mú và đồng bào dân tộc Mường thì năm nay là diễn ra Đại hội xòe Nghĩa Lộ là kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Nghĩa Lộ. Ngày hôm nay thì mọi người sẽ được chứng kiến những à, cô à, gái Thái mặc áo cỏm cũng như người đồng bào Hâm Mông mặc những chiếc váy xinh đẹp hay những đồng bào dân tộc Khơ Mú sẽ mặc những cái bộ trang phục váy này là đồng bào dân tộc Tày Đấy, rất là đẹp và sặc sỡ luôn và nét văn hóa múa xòe của đồng bào Thái này đã rất là lâu đời rồi và năm nay thì sẽ tổ chức gồm có 4 tỉnh à, phía Bắc, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và Sơn La. Năm 2022 này cũng gắn liền với một cái dấu ấn là gồm 2022 diễn viên múa của 4 tỉnh phía Bắc nha mọi người em về đây tập trung. Mình sẽ xuống ờ, dưới này ờ, ghi hình qua cho mọi người cùng ờ, theo dõi về không khí ngày hôm nay Đây là những cái bộ trang phục áo của người đồng bào dân tộc Tày Đây có em gái Tày rất là xinh gái này <laughs> Đây là em trai bản Phía dưới này thì người đồng bào dân tộc Hơ Mông Sinh ra tại à, mảnh đất Mường Lò quê hương à, Nghĩa Lộ và người đồng bào dân tộc Thái thì Giang cũng rất là tự hào khi mà điệu múa xòe của người đồng bào dân tộc Thái đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Với bộ trang phục của người đồng bào dân tộc Thái thì à, sẽ có bộ áo cỏm màu trắng được kết bằng những cái cúc hoa văn rất là đẹp đẽ. và trang phục váy ờ, nhung lụa bên cạnh cái váy để mà người đồng bào dân tộc Thái trắng là người ta sẽ đeo những cái vòng bạc đó và trên tay của các cô thiếu nữ thì sẽ có cái khăn để múa với những bộ trang phục của người đồng bào Hơ Mông trên ờ, đầu của đồng bào Hơ Mông sẽ quấn những cái khăn màu trắng và trên tay người đàn ông sẽ cầm những cái khen để múa và người phụ nữ sẽ cầm cái ô rất là sặc sỡ rất là đẹp luôn một chút nữa thì à, mọi người sẽ bắt đầu diễu hành à, lên sân vận động và những cái à, thước phim ngày nay Giang muốn chia sẻ đến mọi người để mọi người cùng hòa mình vào những cái không khí của điệu xòe nghĩa lộ một nét văn hóa rất là đặc trưng của người đồng bào Thái Nghĩa Lộ cũng như là người đồng bào Thái cả nước nói chung. Đây là những bộ trang phục của người đồng bào dân tộc Giao đỏ nha mọi người nhé. Đây. Thời tiết ngày hôm nay thì uh, vừa mưa xong mọi người ạ. Nên là khá là mát mẻ. Ngày lễ chính thức ờ, diễn ra đại hội xòe Nghĩa Lộ sẽ diễn ra vào ngày 24 nha mọi người nhé Lễ chính thức và sẽ có Thủ tướng Phạm Minh Chính lên trực tiếp ờ, để ờ, trao bằng UNESCO công nhận về đại hội xòe cái điệu múa xòe là văn hóa phi vật thể để như đồng bào dân tộc Mông Si là người ta sẽ mặc bộ trang phục gốc như này như này mọi người con trai thì mọi người sẽ đội khăn quấn khăn một cái vải khăn ở trên đầu phía bên đằng trên này thì uh, sẽ có những bộ trang phục tả áo dài là tượng trưng cho uh, người phụ nữ Việt Nam và dân tộc Kinh đoàn diễu hành kéo dài rất là dài luôn mọi người lên đến tận phía trên như cơ từ đây lên sân vận động thì cũng khá là dài à, gần hơn 3 cây số người sẽ đi bộ vừa đi vừa múa đây những bộ ờ, trang phục tả áo dài của các ờ, chị em phụ nữ rất là xinh gái luôn bây giờ thì màn diễu hành đại hội xe năm 2022 đã bắt đầu chính thức và đi đầu sẽ là đoàn à, múa của người đồng bào dân tộc Thái tiếp theo là đoàn của người đồng bào dân tộc Thái trắng và trên tay các chị em phụ nữ sẽ cầm những cái bó hoa sen đây là bộ trang phục quần áo của người đồng bào dân tộc Tây nha mọi người nhé Bên cạnh à, bộ trang phục à, rất là sặc sỡ của người đồng bào dân tộc Tày đó là bộ trang phục của người đồng bào dân tộc Dao Đỏ. phải xe lên học cắn mắn ơi ờ mưa nó ừ máy ơi máy ơi ừ ơi, máy ơi pin nó người ý hao ơi máy học cắn mắt xe nó ờ. ừ máy máy máy bom cắn xe mắn muộn xuống ơi trình diễn nghệ thuật xòe thái một biểu tượng tinh thần mang giá trị văn hóa dân gian đặc sắc thể hiện sức sống mãnh liệt và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc với chủ đề Xòe Thái, tinh hoa dân tộc Nghệ thuật xòe điệu dân vũ đặc trưng của người Thái là biểu tượng của sự gắn kết bền chặt các dân tộc sinh sống trên dẻo cao Tây Bắc với mọi ý nghĩa nội hàm và sức truyền tỏa, kêu gọi, kết nối vô tận có quyền kiêu hãnh đại diện cho dân vũ Việt Nam vươn vòng xòe mênh mang ra khắp mọi miền với khát vọng mở rộng và vươn xa đội hình một hội tụ tinh hoa với ý nghĩa mường lò nơi hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc tây bắc vòng thời gian thể hiện sức sống mãnh liệt vượt thời gian được lưu truyền ngàn đời của nghệ thuật xòe thái nghệ thuật xòe cổ của người thái mường lò là sự sáng tạo và tích lũy trong lịch sử phát triển của dân tộc thái đó là những giá trị tinh hoa được bồi tụ sâu lắng từ ngàn xưa những điệu xòe không tuổi uyển chuyển qua thời gian không gian từ những trái tim tha thiết yêu cuộc sống là vũ điệu tâm hồn đầm thắm, đắm say đã thành di sản sống động trong văn hóa dân gian của người Thái và có sức lan truyền trong cộng đồng các dân tộc Tây Bắc. Không giới hạn màu da, tiếng nói, sắc tộc, tay nắm tay, giao cảm tình người, tình đoàn kết, nối vòng tay, say sưa quanh đống lửa. Khi ta đặt chân đến mừng và vòng xòe ta như thấu hiểu hơn về ý nghĩa nhân sinh cội nguồn dân tộc và truyền thống đoàn kết gắn bó tạo nên sức sống mãnh liệt của cộng đồng các dân tộc tây bắc đèn nhìn sao quân theo điều sẽ sẽ hết đêm nay sẽ tan đêm say lửa thắp sáng lên ánh mắt tìm thầy lửa đã thắp lên bỏng cháy lòng ta sẽ trông nhau không sẽ ngoài ta yêu sao cái eo nồng lạnh ta yêu sao bước chân non xe nào một xuân diêu đồ nào hai xuân diêu đồ mắc cần diêu có biết không lưng trang lưng xí thì ta vẫn uống thì ta vẫn xe xe cho bó những ngày chờ mong xe cho đến tháng ngày đời cho đưa như cháy